thì có giật ha

Dạ, à, Phước Cần Thơ à, xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ à. Hiện tại là Phước à, đang có mặt tại à, chỗ à, xưởng này kêu mình kêu là xưởng là đúng rồi phải không? Ờ. Chỗ à, để à, lắp ráp Lắp ráp luôn xe Lên đạp thử này Liêm dạ, Gắn bằng đạp lên à, Vì à, sắp tới Phước à, sẽ làm một cái à, chương trình Ở à, Sóc Trăng đó ạ à. Và hiện tại là sẽ mua một à, trăm chiếc

và cũng à, đã đi tìm nhiều chỗ rồi giá thì cũng à, hơi cao bởi vì à, cuối cùng thì được sự giới thiệu của giống như là những người em á biết được quà đây quà đây thì biết giao làm từ thiện bởi vì để lại giá mỗi chiếc là 900 Đấy. cái này là mình còn tem đồ đầy đủ phải không tem cái này tem là anh muốn cần thì anh đặt tem của anh, anh dán vô hay sao

không cái tem cái tem bình thường của xe có không không nó không có không có tem anh hay tem chỉ có vậy thôi á nó chỉ vậy thôi đó hả anh muốn tên của anh hay gì đó thì anh tự anh lên tem dán chắc ờ à, vậy cũng được rồi à, tem của anh đó hay anh ra ngoài chỗ đề ca anh đó, anh tên gì đó anh dán vô anh ừ. in vô cái đó là... tại vì mình ở đây là xưởng là chỉ có gấp vậy thôi phải không anh dạ, chỉ gấp gia công cho anh thôi cái đó là bọc inox à cái cái bọc hả dạ. bởi vì nói ủa sao chưa vậy

ờ chữa cho sau thấy nó chày rồi à. một chút nữa là gắp cái gỗ cho mình luôn ha để mình chụp lại một chiếc ờ, hoàn chỉnh luôn chín trăm thì ờ, là 90 triệu trăm chiếc thì giờ mình gửi cọc trước bao nhiêu gửi cọc hả rồi nếu anh gửi cọc anh muốn ờ,

cái này là em giao mỗi đợt bao nhiêu bao nhiêu xe giao đủ luôn cũng được nữa giờ Bây mình giờ dạ, à, giao... lấy cọc anh ờ. rồi à. lấy anh uh, à, 10 triệu đi ừ. rồi mỗi lần giao xe bao nhiêu xe thì em sẽ lấy cái số tiền nó đủ rồi cuối cùng em giao còn cái số lô lại thì em sẽ trừ ra 10 triệu à ha rồi ok để giao 30 chiếc em sẽ lấy tiền đủ 30 chiếc đó à. rồi em giao còn cuối cùng bao nhiêu xe đó thì em sẽ trả anh lại

à, tại tại vì mình giao lần trăm chiếc thì chở không hết phải không dạ sao chở hết được gắn gỗ không chở hết được đúng rồi cái này gắn, gắn, gắn gỗ sẵn giùm mình luôn đi chứ để gì dạ, rồi, rồi, dạ, rồi dạ, mấy uh... cồng kềnh lắm không có chở hết được mấy bé đâu có dạ nó qua trung gian nhiều giai, giai đoạn hiếu nó chỉ xuống ờ, quang hiếu bên đội uh, giao thông uh, đội uh, cứu, cứu cứu hộ giao thông á nó chỉ xuống quang với một ngàn quang với một ngàn á

rồi xong rồi nó chỉ lên đây nó nghe nó thôi là, là từ thiện thì thôi để nó chỉ ngay luôn cho lấy cho nó rẻ dạ đúng rồi lấy con ờ, một uh, có chỗ lấy một triệu có chỗ lấy ờ, một triệu không trăm tám mươi ngàn có chỗ thì lấy 800 ngàn rồi xong rồi uh, bị lừa 3 triệu <laughs> tiền cọc ừ, câu chuyện dài dòng lắm không sao <laughs> bởi vì nghe thấy ngay xưởng là cũng thấy mừng quá rồi <laughs>

À, nó bán tám nó bán 800 ngàn mà nó tặng 50 chiếc luôn nói nó bên từ thiện xong rồi à, cũng gặp mặt nói chuyện đi xe hơi vậy cuối cùng bị lừa 3 triệu rồi đưa nó 3 triệu trước rồi xong rồi mất tiêu luôn à, tại đó là nó ở trên Sài Gòn rồi nó lấy xe ở bên ờ, gì Nam Giang gì đó Campuchia gì qua để lên chạy đi em chạy em em nặng quá chạy có sao thì mày chạy thử để nữa mới biết chứ

tao nó mảnh đâu à, đá trống đi đá trống đi lâu rồi mấy năm rồi à, không dắt xuống đi dắt xuống đi ừ. dắt xuống nhóc nè nè ra ngoài này quay nè anh cho nó rộng khỏi quay trong anh có thui rồi, đó ra ngoài đó làm xong đạp coi coi ờ, vậy, vậy, vậy là xong là bắt đầu là nữa là dao giống hình vậy hả à. gắn gắn cái gỗ nữa phải không hả à, tay vậy

ok ông liêm đạp thấy đèn ngon không

chạy xa xa ra tới ngoại rồi vòng à, qua đảo vòng Cần Thơ xuống Bến Kiều rồi à, vòng về rồi dắt lên đi liêm để mé đây đi liêm để anh chụp tấm hình để cho mình gắn cái gỗ vô mình cái để mình xin chụp tấm hình coi gắn cái gỗ

lấy cái gỗ ờ, cái gỗ của nó luôn á nè à, liêm ờ, đếm tiền đi liêm gửi cho này khỏi ờ, quay đếm tiền khỏi quay cái gì nè thôi về cân cầm đi ra anh đếm cho giờ mà quay về được rồi khỏi cần giấy viết gì chân hay quà cũng quen thôi gì đâu em ở đây mà em không giống như 3 triệu lần trước đâu <laughs> đâu, chạy đâu khỏi đâu nhà đây nè

1 triệu à quay đi 1 triệu 2 triệu 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 mấy rồi à, 1 triệu nè ha à, ừ. 2 4 6 8 10 2 triệu nè ừ. 2 4 6 8 10 3 triệu nè ừ.

vậy ha rồi gì gửi trước 10 triệu ha có gì cái nãy là cái này chừng nào anh lấy anh phải nói trước em chừng nào thì à, bây giờ là có cứ cứ việc cứ việc à, làm đi có thì cứ giao có cứ giao

rồi có giao nếu mà em, em gấp đủ trong vòng một tuần sớm nhất em có thể giao trước luôn cũng được ờ, đúng đúng rồi okay, okay. có là cứ giao có là cứ không giao phải hỏi trước để đây nhưng mà chẳng hạn sớm rồi em giao rồi đó em phải gọi cho anh hay gì ờ đúng rồi chẳng hạn như mai giao thì bữa nay điện cho mình trước nói ừ anh phước ơi mai ờ, giao ờ, ba chục chiếc hay bốn chục chiếc em chạy lại chỗ dạng phát luôn đúng ờ, như 10 giờ hay là 11 giờ thì sẽ có người đón rồi, để cho biết rồi, vậy ha cho hay trước ngày nha rồi, rồi đó anh

này là có là mấy bé mừng dữ lắm luôn đi hỏi uh, kiếm ghẻ <laughs> kiếm ghẻ đi kiếm xưởng kiếm ghẻ mà nghe nghe cái bà nội kia bà nói 800 ngàn bà tặng thêm 50 ờ, chiếc nữa kìa rồi bà ở Sài Gòn bà đi xe hơi xuống luôn mà sao mà anh biết người đó thì cũng đăng lên mạng đó rồi hỏi đang cần mua đang cần mua 100 chiếc đó rồi uh,

bà không lấy tiền xe bà nói xe để bà chàng nhưng mà bà lấy 3 triệu tiền vận chuyển rồi xong rồi mới lấy bữa đầu xong qua bữa sau bà nói là bị kẹt rồi ờ, kẹt rồi phải chuyển thêm 3 triệu nữa là nói rồi nghi nghi rồi đó rồi đâu có chuyển đâu vụ bà về làm quá trời làm luôn rồi cuối cùng quan Thái Lan luôn ra tới công an luôn rồi xong rồi cuối cùng báo đâu có tiền trả đâu bỏ luôn dạ đây nè cô chú anh chị là chiếc xe hoàn chỉnh và tạm thời thì ờ, cứ ờ, tập trung xe lại trước

sau đó thì ờ, do là đang có dịch đó, nên ờ, Phước ờ, sẽ để đợi lại nó bình ổn lại xong bắt đầu mới tiếp tục cái chương trình giờ xe cứ nhập về để đó trước để nữa mà vừa mà hết hết cách ly á là tiến hành rồi vậy ha có gì nữa Phước sẽ khi mà đủ 100 chiếc ở kho Phước sẽ quay cho cô chú anh chị xem tạm thời là đưa trước 10 triệu à còn danh sách mạnh thường quân Phước sẽ cập nhật sau luôn

rồi mà, mà mở cửa là được đó ờ xuống để luôn đi

Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ à. Như cả nhà đã biết thì sắp tới Phước đang chuẩn bị cho một cái chương trình Chiếc xe nụ cười Đồng hành cùng các em đến trường Năm 2020 và 2021 Tại ấp Thạnh Ninh, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề của tỉnh Sóc Trăng ạ à. Và đây là một à, cái chương trình rất là lớn luôn Cho cái mùa tụ trường này Đặc biệt là rất là ý nghĩa

vì nó được uh, sự hỗ trợ rất là nhiều của các cô chú anh chị quý mạnh thường quân ạ à. và tất cả những cái uh, sự đóng góp này sẽ là nguồn động lực rất là lớn cho tất cả các em học sinh nghèo hiếu học hướng đến cho các em một ngày nào đó sẽ ờ, có những cái đóng góp nào đó lại cho cộng đồng theo cách riêng của các em ở đây mình chắc trước 30 chiếc để đây

chất sao mà nó khuôn viên này nè nó chất vừa đủ mà phải không chất đủ mà phải không và chính các cô chú anh chị quý mạnh thường quân đã tiếp thêm cái sức mạnh để các em cố gắng học tập thật tốt vững tin hơn trên cái con đường đến trường

hỏi thứ ba là giao ờ, tiếp á chủ nhật thứ hai thứ ba là xuống điện bảy chục chiếc luôn á giao luôn á để nó công chị tới chị lui mấy đợt giữ vô nhận hàng nè giờ là ngắm chuông đù

dạ dạ và hôm nay

à, chính là ngày mà 100 chiếc xe đạp đó à, nhập về sau khi à, tìm đầu nguồn để à, nhập à, <laughs> cũng à, trả giá tới trả giá lui rồi bị gạt đồ này nọ như à, cái clip một Phước đã nói thì à, cuối cùng xe cũng đã về rồi hôm nay thì à, anh em thì đang chuẩn bị để à, chuyển xe vào à, một cái nơi tập kết chuẩn bị cho một cái chương trình sắp tới mỗi em sẽ được à, một chiếc xe và

còn nhận thêm là gạo mì tập viết qua bên đây thì tùy theo số lượng à, chi phí mà các cô chú anh chị hỗ trợ chương trình Phước sẽ à, cân đo đong đếm lại sao cho nó hợp lý nhất sống chèo lên chạy đó đó người ta chạy cái này á và hình thức phát sẽ là tập trung các em lại tại một cái trường nào đó là một cái điểm người ta chạy một lần uh, như vậy nè của 7 đến 10 trường

và mỗi à, trường thì à, chỉ có khoảng từ 5 đến 10 em thôi chứ à, không phải là phát đại trà nên các cô chú anh chị hay là các quý vị khán giả đã xem thì cũng đừng có điện thoại cho Phước và xin riêng chỗ này chỗ kia vì thật ra thì khi mà Phước phát như thế này là cũng đã xác minh qua chính quyền địa phương nhà trường các em học hành như thế nào và chính quyền địa phương có xác nhận là nghèo hay không

chứ ờ, không phải ờ, mua về đây và ai điện thoại thì xin là Phước ờ, sẽ phát hết à đâu có đâu anh dọn chỗ sẵn rồi đây nè vì đây cũng là tiền của các cô chú quý mạnh thường quân đã tin tưởng Phước nên Phước phải trao

một cách nào đó gọi là đúng đắn nhất và dùng cho nó đúng hợp lý nhất với cái hoàn cảnh mà mình trao chứ uh, mong mọi người thông cảm ha phước uh, nói chung là không có thể phát đại trà được và phía trước cô chú anh chị đây chính là một ờ, trăm chiếc xe đạp à. do số lượng xe phước phải nhờ à, gắn chuông vô luôn rồi gắn gỗ vô hết gắn bàn đạp đồ vô hết để khi mà chuyển tới các em tại trường thì mình chỉ có việc phát thôi

vì ờ, khi đó thì nó sẽ rất là lu bu và còn gạo đồ này nọ nữa nói chung là chuẩn bị cho một cái chương trình này ờ, khá là lớn bởi vậy ờ, xe thì nó chiếm diện tích nhiều quá nên không có chỗ để mà đặt xong thì trong vòng một tuần là xe đã về rồi mà khi đó thì đang có mùa dịch tới nữa nên không biết là để xe ở đâu nên cũng may mắn thay là nhờ một chị mạnh thường quân à, chị ở cái biệt thự cũng hơi bự nên đã cho gửi nhờ chương trình sẽ bắt đầu

phát và trao cho các em vào ngày 19 tây tháng 8 tức mùng 1 tháng 7 âm lịch đó ạ. Phát ngay đầu tháng âm lịch luôn là ngày 19 tây tháng 8. À, mong các cô chú anh chị mình theo dõi ha. Lúc đó Phước sẽ à, livestream trực tiếp trên fanpage Phước Cần Thơ. À, clip trên YouTube thì Phước sẽ cập nhật sau à. Sau khi mà trao về cũng mong là đại dịch đó, Covid này nó qua mau để à, Việt Nam ta nói riêng hay à, trên toàn thế giới nói chung

chiến thắng được cái dịch này nói chung là cho cái cuộc sống nó bình yên trở lại rồi bây giờ thì Phước sẽ tranh thủ đọc cái danh sách của mạnh thường quân trước luôn ha Để khi mà lúc trao đó đó nó không có mất cái à, thời gian của mọi người Đầu tiên là chị Mùa Xuân hỗ trợ 10 triệu 8 Chị Rosie Hồng ở Mỹ hỗ trợ 500 USD Bạn anh L ở nước ngoài hỗ trợ 6 triệu 8 Chị Thí Lữ hay à, Thí Lưu gì à, ở Úc hỗ trợ 200 Úc

em Mini E Phương hay Phượng ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu anh chị Lâm Lê ở Pháp hỗ trợ 5 triệu anh chị Phương Phạm hỗ trợ 3 triệu gửi chị Nhan ở Bến Lức Long An hỗ trợ 5 triệu cô Chu Mai Sinh ở Lào hỗ trợ 3 triệu cô Nhan Nguyễn Linh Đa Tạ ở Mỹ hỗ trợ 3 triệu gửi vợ chồng em Ruby anh Ngờ ở Úc hỗ trợ 100 Úc chị Nguyệt Nguyễn ở Canada hỗ trợ 1 triệu 7

cô Sương ở quận 3 Sài Gòn hỗ trợ 1 triệu, cô Hằng viết tiệc ở Cộng hòa Liên bang Đức hỗ trợ 50 euro là bằng 1 à, triệu 350 ngàn đồng. Chị Mối Rành Lê ở Mỹ hỗ trợ 5, 1 triệu rưỡi. Chị Ngọc Diệp ở Úc hỗ trợ 1 triệu rưỡi. Em Nguyễn Ngọc Thu ở Đài Loan hỗ trợ 1 triệu. Cô Hương ở Úc hỗ trợ 1 triệu. Cô Nghiếm ở Úc hỗ trợ 1 triệu

cô Mỹ Hạnh ở Úc hỗ trợ 500.000 đồng, chị Ngân Tân hỗ trợ 4 triệu, em cười đi bạn hỗ trợ 1 triệu gửi cô Nguyễn Thị Mười hỗ trợ 1 triệu gửi em Phước Sang hỗ trợ 1 triệu, em Nhi Lài, Ủ Quảng Lẻn ở Đài Loan hỗ trợ 2 triệu tư, cô Lan ở Cần Thơ hỗ trợ 1 triệu gửi cô Kim Hương Lê ở Mỹ hỗ trợ 100 USD

anh Trần Nguyên Minh ở Ý hỗ trợ 1 triệu, cô Spin Kwon ở Mỹ hỗ trợ 100 USD, anh Ba Pablo ở Mỹ hỗ trợ 1 triệu, bé Alex ở Úc hỗ trợ 1 triệu mốt, em Hồng Tạ hỗ trợ 1 triệu, cô Thanh Bùi ở Mỹ hỗ trợ 100 USD, cô Phước Hạnh ở Mỹ hỗ trợ 500.000 đồng, cô Lê Trường hay Lê Trương ở Mỹ hỗ trợ 1 triệu 3

Em Sương Sương hỗ trợ 800.000 đồng Em Tươi Lê ở Đài Loan hỗ trợ 500.000 đồng Em Nhanh Nguyễn ở Hàn Quốc hỗ trợ 500.000 đồng Em Đi Sinh Vân hỗ trợ 500.000 đồng Em Dung Blue hỗ trợ 590.000 đồng Em Erika Nguyên hay là Nguyễn vậy Ở Mỹ hỗ trợ 1 triệu 3 Chị Vân ở Mỹ hỗ trợ 1 triệu Em Phù Du hỗ trợ 200.000 đồng

bạn Quyền hỗ trợ 100.000 đồng Em Cỏ 4 lá hỗ trợ 1 triệu Em Bích Diễm qua Lily hỗ trợ 500.000 đồng Chị Mai Phạm hỗ trợ 1 triệu Chị Nga Kiều hỗ trợ 1 triệu Em Thí An hỗ trợ Em An Thí chứ hỗ trợ 100.000 đồng Em Lê Hắc Nga hỗ trợ 1 triệu Chị Ngọc Yến hỗ trợ 1 triệu Anh Song Dũng ở Sài Gòn hỗ trợ 1 triệu

em Nguyễn Hiền, Nguyễn Văn Thanh hỗ trợ 1 triệu, bạn Quỳnh Thị Linh Phương hỗ trợ 200.000 đồng, bạn Nguyễn Hữu Phước Sang hỗ trợ 200.000 đồng, bạn La Nguyên Xuân Trang hỗ trợ 200.000 đồng, chị Phượng Nguyễn hỗ trợ 200.000 đồng, em Trinh ở Bạc Liêu hỗ trợ 200.000 đồng, em A Tuyền hỗ trợ 500.000 đồng thì tổng cái số tiền đến thời điểm hiện tại Phước nhận được và chích quỹ của một số mạnh thường quân

À, nhờ Phước chích ra để hỗ trợ cho chương trình là 105 triệu 440 ngàn đồng và chương trình sẽ được à, phát trao cho các em học sinh nghèo ở huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng vào ngày 19 tây tháng 8 năm 2020 tức là vào thứ tư tuần sau đó âm lịch là 1 tây tháng 7 thì thay mặt các em các phụ huynh học sinh ở huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

Phước xin gửi lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất đến tất cả các cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân. Lời cảm ơn chân thành. Kính chúc các cô chú cùng các uh, quý mạnh thường quân nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ạ. À. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào ngày đó ha.

Dạ, Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ à. 152 triệu 240 ngàn đồng là số tiền mà đến hiện tại Phước đã nhận được à, để thực hiện cho cái chương trình Chiếc xe nụ cười đồng hành cùng các em đến trường và chương trình này thì do tập thể các quý mạnh thường quân của à, Phước Cần Thơ hỗ trợ hôm nay là ngày 19 tây tháng 8 đã chính thức khởi hành

và trước hết, Phước à, xin à, công bố thêm cái danh sách mà quý mạnh thường quân đã hỗ trợ à, thêm cho đợt 2 ạ. Vì đợt 1 Phước đã cập nhật danh sách rồi nên Phước sẽ không cập nhật lại và không đọc lại danh sách mạnh thường quân. Các cô chú anh chị có thể xem lại phần trước ạ. À. Đầu tiên sẽ là nhóm thiện nguyện cô Tiên hỗ trợ 35 triệu 100 ngàn đồng tức 39 chiếc xe đạp ạ. À. Nhóm của em tính Ballet hỗ trợ 3 triệu đồng

và anh chị em trong đoàn tham gia đi cùng hỗ trợ thêm 3 triệu mốt Facebook cô Tuyết đoàn Huệ đoàn Nga Phạm Trần Ánh Nga hỗ trợ 3 triệu Chị NI3 hỗ trợ 1 triệu Em Hương ở Mỹ hỗ trợ 1 triệu Em Nguyễn Hoàng Dung hỗ trợ 400.000 đồng Chị Linh Dương hỗ trợ 200.000 đồng Thì tổng cái số tiền là 46 triệu 800.000 đồng Cộng với đợt 1 là 105 triệu

440.000 đồng thì tổng cộng nó sẽ là 152 triệu 240 000 đồng và chi tiết sử dụng tiền để chi cho chương trình như sau Phước sẽ ờ, cập nhật luôn xe đạp thì mình sẽ mua là 100 chiếc mỗi chiếc là 900 000 đồng thì 100 chiếc là 90 triệu chương trình sẽ diễn ra tại 4 điểm đầu tiên là ngày 19 tây tháng 8 năm 2020 tại huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

Phước sẽ trao 61 chiếc xe đạp và tập viết quà và 61 phần quà cho bà con nghèo ở nơi đây thì tổng cộng sẽ là 85 triệu nhưng do bà con ở nơi đây còn quá nghèo nên ờ, nhóm của bạn tính ballet và anh em trong đoàn đã hỗ trợ thêm mỗi ờ, phần quà sẽ cộng thêm 100.000 đồng tức là tổng cộng luôn

tại đây sẽ hỗ trợ 91 triệu 100 ngàn đồng. Còn 39 chiếc xe đạp kia là do nhóm cô tiên hỗ trợ sẽ được chia ra 3 điểm như sau. Vào ngày 24 tây tháng 8 năm 2020, tại huyện Cờ Đỏ của thành phố Cần Thơ, Phước sẽ chích ra 12 triệu để mua quần áo, tập sách vở, sách giáo khoa và số tiền này thì Phước sẽ trao trực tiếp cho hiệu trưởng trường vì nhà trường cũng đã mua rồi luôn rồi. Và vào ngày

4 ngày 5 tây tháng 9 sẽ là hai điểm là huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ và huyện Long Mỹ của à, tỉnh Hậu Giang và tại hai điểm này thì Phước sẽ chích ra 10 triệu à, tặng 100 cái ba lô chia cho hai điểm này là mỗi điểm sẽ là 50 hay là 60 tùy thuộc vào à, tới lúc đó mình à, sẽ coi như thế nào còn tập viết quà sẽ là do nhóm cô Tiên hỗ trợ cộng với xe đạp

và số tiền hiện tại là Phước còn giữ sẽ là 4 triệu 220 ngàn đồng số tiền này khi trao ở 3 à, điểm à, sau đó ạ rồi xem tình hình như thế nào rồi tính tiếp ạ à. nếu bà con ở đây à, nghèo quá thì Phước sẽ chia ra lì xì luôn còn lại tất cả chi phí ăn uống thuê xe di chuyển của đoàn thì sẽ là tự xử hết và sẽ tự hùng với nhau không có dùng vào cái số tiền của mạnh thường quân gửi vào chương trình

rồi bây giờ thì Phước sẽ mời cô chú anh chị mình à, bắt đầu theo dõi cuộc hành à, trình đầu tiên ạ à, tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. áo của đảng ủy ủy ban ủy ban mặt trận tổ quốc xã cùng các đồng chí ban ngành đoàn thể của xã chúng ta chúng ta chuẩn bị là lễ

Dạ, à, Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ. Hiện tại là Phước đang có mặt tại à, trường trung học cơ sở Thạnh Thới Thuận của à, huyện à, Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Và hôm nay thì nhóm chúng mình đang chuẩn bị ghé lại đây để trao những phần quà cũng như là những chiếc xe đạp của chương trình chiếc xe nụ cười đồng hành cùng các em tới trường. Và đây là một điểm xuất phát đầu tiên của đoàn chúng mình

ở trong trọng thì ờ, đang chuẩn bị làm lễ à. bây giờ mình sẽ ờ, bắt đầu mình ờ, đi vào ừ. rồi mấy bà con mình có thẻ đứng, đứng bên đây luôn À, ngoài những chiếc xe đạp ra thì ở đây mình sẽ có thêm những cái phần quà gồm tập viết mì và gạo để hỗ trợ cho các em ở đây hình thức nhận quà thì mình sẽ có thẻ

còn ờ, xe đạp thì cũng ờ, phải có ờ, danh sách của các em học sinh nghèo tại địa phương mới có được ạ đây hôm nay là ngày 19 tháng 8 nha cô chú anh chị và tất cả các lãnh đạo chúng ta cùng mấy cô chú anh chị bên mạnh thường quân chúng mình phía trước chúng ta chuẩn bị đi làm lễ ạ à.

vậy là mời mấy anh à, chị huynh mạnh thường quân à, ngồi bên đây có gì dẹp cái đó xuống đi trong đây cũng còn xe nữa mà xin được sự xin mời quý vị cùng các lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ nguyên dân

xã thành thế thuận cũng như là các bạn thường quân chúng ta và đoàn đại biểu chúng ta tiến làm lễ trân trọng kính mời Ê, em, MC, MC bắt đắc dĩ luôn hả? Nhắc lại một nữa xin mời lãnh đạo đây anh vô ngồi với chung luôn cũng như là các mạnh thường quân chúng ta vào bàn đại biểu để chúng ta chuẩn bị làm lễ yeah. Dạ. alo kính thưa lãnh đạo quý mạnh thường quân cùng tất cả cô chú anh chị có mặt

hôm nay ngày 19 tháng 8 dương lịch nhằm ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch năm 2020 tại trường trung học cơ sở Thạnh Thuận điểm ấp Thạnh Ninh được sự thống nhất của thường trực đảng ủy ủy ban dân xã Thạnh Thuận cho phép nhóm từ thiện cô Tiên cùng tập thể mạnh thường quân Phước Cần Thơ kết hợp 3 điểm trường xã Thạnh Thuận cùng ban dân ấp Thạnh Ninh tổ chức chương trình phát 61 phần quà cho hộ nghèo hộ gia đình chính sách

gia đình bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 61 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo trị giá 85 triệu đồng trên địa bàn xã Thành Thắng Thuận đó là lý do tổ chức chương trình hôm nay đến dự chương trình phát quà hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu cấp xã có ông Thạch Hồ Xuân Anh, phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân xã ông Lê Văn Quế

ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó chủ tịch ủy ban nhân xã ông trần văn triện chủ tịch mặt trận xã cùng các ban ngành của xã về phía nhà trường tôi xin trân trọng giới thiệu có thầy trần văn mung bí thư chi bộ hiệu trưởng trường trung học cơ sở thành phố thuận thầy Tha Trường Giang, bí thư chi bộ hiệu trưởng trường tiểu học Thạnh Thế Thượng 1

cô Nguyễn Thị Trang bí thư chi bộ hiệu trưởng trường tiểu học Thành Thượng 2 về phía đoàn cấp phát quà tôi xin trân trọng giới thiệu có cô Mai Thị Mỹ Tiên trưởng nhóm từ thiện cần lắm yêu thương Cần Thơ anh Nguyễn Thắng Quốc đại diện tập thể Mạnh Thường Quân Phước Cần Thơ cùng 16 anh chị em đi với đoàn xin cho một chàng vỗ tay thật lớn

về phía địa phương thì cũng báo với chỗ à, đoàn với cô bác mình là đại diện địa phương rồi thôi còn cái à, nội dung nội dung thì à, cái thứ nhất là phát biểu của đoàn cấp phát quà cái thứ hai là đại diện phát biểu của địa phương cái thứ ba là ý kiến phát biểu cảm tưởng của học sinh cuối cùng là mời đại diện đoàn lên nhận thư cảm ơn ủy ban nhân xã

để à, đi vào nội dung hôm nay tôi xin trân trọng kính mời cô mai thị mỹ tiên đại diện đoàn cấp phát hòa có ý kiến phát biểu buổi phát hòa hôm nay xin kính mời cô kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cấp chính quyền

Kính thưa ban giám hiệu cùng thầy cô giáo của trường tiểu học và trung học xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Cùng các em học sinh thân mến, tôi tên Mai Mỹ Tiên đại diện cho chương trình. Xin gửi đến tất cả quý vị đang có mặt hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. À, kính thưa thầy cô giáo cùng toàn thể bà con thân mến,

những chương trình thiện nguyện mùa tự trường là một nghĩa cử cao đẹp của các tất cả nhà hảo tâm và các mạnh thường quân đã gửi đến cho các em học sinh vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn à, những à, món quà của chúng tôi mang tới hôm nay là gửi cho các em là những à, 61 chiếc xe

và 61 phần quà cho bà con nghèo xã Thạnh Thới Thuận và ngoài ra còn có các tập viết à, vân vân để tặng các em học sinh tổng số tiền của chương trình là 85 triệu đồng toàn bộ kinh phí của chương trình là do ông Nguyễn Thắng Phước Phước Cần Thơ đại diện cho tất cả mạnh thường quân đem đến trao cho tất cả chúng em chúng ta ngày hôm nay xin giới thiệu trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thắng Phước

Cuối lời, tôi xin um, thay mặt cho cả đoàn cảm ơn uh, tất cả uh, các cấp chính quyền địa phương cùng thầy cô giáo đã dành cho đoàn chúng tôi sự tiếp đón à. nhiệt tình chu đáo và đầy tình nghĩa bọc xanh xanh đó xin kính chúc uh, tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay lời chúc sức khỏe an lành hạnh phúc vô lượng an lạc vô lượng các tường chúc các em học sinh vui khỏe học giỏi

trân trọng cảm ơn và xin kính chào À, xin à, cảm ơn ý kiến phát biểu của cô Tiên à. à tiếp theo à, thì à, tôi xin thay mặt cho ủy ban nhân xã lời đầu tiên xin ghi nhận những tình cảm tấm lòng cao quý của tập thể mạnh thường quân chú Quốc

và nhóm từ thiện cô Tiên đã đến ủng hộ giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ bị nhiễm chất độc hóa học, 61 phần quà và 61 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 85 triệu đồng. Tôi xin thay mặt thầy cô ba điểm trường và địa phương trân trọng cảm ơn tấm lòng của quý vị Mạnh Thường Quân. Quý vị có lòng từ thiện đã đến ủng hộ, giúp đỡ cho các gia đình, các em học sinh hôm nay

hy vọng thời gian tới sẽ tiếp tục đón nhận sự ủng hộ của quý mạnh thường quân phú quốc và nhóm từ thiện cô thêm cuối lời xin chúc quý mạnh thường quân và nhóm từ thiện cùng gia đình thật nhiều sức khỏe hạnh phúc thành công trong cuộc sống xin cảm ơn à, tiếp theo à, chương trình à, mời em Nguyễn Thị Ái Như lớp 62 lên phát biểu cảm tưởng của mình ngày hôm nay xin mời em

các cô chú trong đoàn từ thiện cô tiên thành phố Cần Thơ và đoàn từ thiện Phước Cần Thơ. Kính thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh, Cháu tên là Nguyễn Thị Ái Như, học sinh lớp 62, trường trung học cơ sở Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề. Hôm nay cháu rất vui và vinh dự vì được thay mặt các bạn học sinh nghèo vượt khó của xã. Phát biểu trong buổi lễ trao tặng phần quà do Hội Từ Thiện Cúc Tiên

thành phố Cần Thơ và đoàn từ thiện Phước Cần Thơ. Lời đầu tiên cho cháu xin thay mặt cho các bạn học sinh được nhận phần quà hôm nay. Cho phép con xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an, lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả cô chú trong hội từ thiện. Kính thưa quý lãnh đạo các cô chú, chúng cháu là những học sinh nghèo, dù hoàn cảnh, mỗi học sinh chúng cháu có khác nhau

do là, là cái trường cô chú anh chị nó hơi nhỏ bởi vì ờ, cái phạm vi không gian nó cũng không có được rộng xe thì ờ, một chút xíu nữa khi mà đã trao xong cái đó thì mình sẽ ờ, dồn cái này ra và mình trao tiếp cho các em và ở đây cũng là một cái điểm đầu tiên mà Phước ghé là tại huyện Trần Đề Sóc Trăng và còn thêm 3 điểm nữa tại Long Mỹ, Phong Điền và Cờ Đỏ

<laughs> cảm ơn à, cái à, bài à, phát biểu cảm tưởng của em Ái Như tiếp theo chương trình xin mời cô Mai Thị Mỹ Tiên và chú Nguyễn Thắng Phước bước lên phía trên nhận thư cảm ơn của Ủy ban dân xã Thành Đức Phượng xin kính mời ông Thạch Hồ Sinh Thanh

chủ tịch ủy ban nhân xã ông lê văn mới phó chủ tịch ủy ban nhân xã lên trao thư cảm ơn cho uh, hai quý ờ, vị uh, à đây ờ, chị chị chị đi ơi mở luôn bước đâu dạ đây có có có có có có ai có ai có có rồi có rồi

à, xin mời tất cả à, cô chú và anh chị cho một tràng phát tay thật lớn nha rồi xin cảm ơn để à, tiếp theo chương trình thì mời chỗ à, nhóm từ thiện và tập thể mạnh thường quân có kế hoạch phát quà cho bà con nghèo và xe đạp cho học sinh xin kính mời bây giờ là các bạn của mình

ở ờ, bên phía chính quyền địa phương hai người bên ờ, đoàn của chúng ta hai người đứng ra đại diện trao xe cho các em bây giờ ờ, chiếc chiếc xe đầu tiên là phước đứng đại diện phước trao chiếc đầu tiên yeah. Dạ. rồi tới các bạn trao phước và một anh chính quyền bên đây mời một dạ, em anh. cô ơi đọc cái khối lớp đi à, bây giờ đây, bên này đọc khối lớp thì đọc cơ sở trước đi nhưng mà cơ sở đại diện của trường đọc ra một là hà thị ánh dương

hai là 5 thị kêu một lần anh em đi rồi lên trăm ba là Nguyễn Văn Phát bốn là ông Thị Mỹ Ngọc ông Thị Ngọc Mỹ năm là Trần Thị tiến Vi rồi năm em chúng ta lên à, lần đầu rồi rồi phước cho à, anh Vinh Vinh cầm cái điện thoại mẹ để dịch nhạc em bắt nhạc trên lo đó

cùng thêm mấy tiếng cội dạ quên nữa hỏi biết chạy xe không chứ biết chạy xe chưa con gọi <laughs> trường à, trung học của xã tiếp theo không biết chạy thì dắt mấy con nguyễn phú hào để chạy không biết chạy gì với dắt nguyễn phú hào rồi trèo lên chạy nè coi ai có biết chạy xe không nè dắt ra đi trèo lên chạy thử coi có, có chạy được không lê văn đạt

Dạ, có gì giao dùm con sau đây cô Nguyễn Thị Minh Thư rồi năm năm tiếp theo chúng ta anh để ờ, Nguyễn Thị Minh Thư Nguyễn Thị Thư ờ, chạy ờ, con giờ ở đi ừ chạy ừ à. ở thì con tháo đi ừ chạy về này chuyện qua làm chút được rồi

cái cạnh bên kia kìa hồi gom này là dẹp bây giờ không bỏ vô cổ cho bé nè ừ tháo tháo cỡ ra bỏ vô cổ nè dạ. rồi về à, bỏ vô sò cá nha bỏ gỗ đi rồi bỏ vô gỗ đi bỏ vô sò cá dạ, bỏ gỗ đi

rồi lên chạy về thử được không ừ. con người nào không biết chạy thì dẫn nha rồi nó chống để đẩy về cũng được ha chị rồi đâu coi, coi con nào biết chạy đâu chạy thử chú coi ơi trèo lên chạy thử ơi

ờ, không học rồi đạp đi rồi chạy rồi lên đạp về con đây được rồi

để coi có bé nào có bé nào chạy được không rồi ok đó bỏ rồi giật bánh đầu chú coi nghe coi chạy đi chạy đi chạy chú em à giật bánh đầu nghe coi coi biết chạy không đó im rồi đó cái này chú mấy à

cái là không có triệu bảy tám thiệt một triệu gửi triệu ba triệu ba sẽ làm đây triệu ba ba rồi chạy chạy chạy về đi mấy con chạy về coi nè đi đã vào mà đụng té té vậy

đó mấy con chạy về luôn nè mừng không con mừng không gán học ha dạ. rồi chạy về về còn tháo này ra được tháo này ra nữa nè

Điệp, cô Điệp đấy cỡ nhà có môi không về nhà nhậu trời trời rồi có chút xíu về rồi sao chạy rồi sao chạy sao này về ngồi nói cho mẹ dắt về nha nghe rồi để nhà cất nha đây là chú chở nè chạy nào chạy nào được nè chạy được không có biết chạy không không hả vậy này hồi để cho mẹ cầm dạ

rồi cái này là chạy tới cấp 2 luôn rồi cấp 2, cấp 3 chạy còn được nữa có chút xíu rồi sao chạy con có biết chạy xe không biết hả biết cái giò có tới đâu biết hả à, biết không kéo xuống nào nói cho chú nghe ơi biết không biết hả hồi nói dắt ra đây chạy chú xe ra chạy chứ thử ơi đi nè dắt ra nè chú dắt ra nè

đi đi dắt xe về dắt xe về ừ ừ dạ, ừ ừ trời ơi trời trời ơi trời vậy sao đạp có mẹ hả ba theo không dắt ờ, về dắt về về có mẹ theo phải không ờ sao có mẹ hả à hạ yên xuống hả không ý nói là mẹ con đâu

biết nó hạ yên xuống ở đây à hạ yên xuống rồi mới đạp được phải không ủa rồi mẹ ba đâu có có bạn bạn rồi. đi chung không vậy hả về đi học giữ xe cẩn thận nha đừng để mất nha hà chú chú chú mạnh tay hà thấp xuống rồi

đợi chút út ra về luôn đó hấp chủng luôn rồi đó đó đợi chúng út ra về út ra cảm ơn cô chúng để coi chạy như sao mà đây cái này dặn cứng lại nó yên nó dày vòng ủa nó đu dữ vậy ta đó giỡn hoài <laughs>

để từ từ ra rồi ờ, dắt về ừ chờ bạn con ha không biết đạp mà con không biết dắt luôn nè xe của con phải không dạ. con có biết đạp chưa dạ. chưa hả vậy về tập ha này đi chung với mẹ hay vậy dạ. hả con đi chung với mẹ hai ai mẹ mẹ hả

rồi này để cho mẹ với ba trở về giữ đó nữa rồi lớn lớn lên tập chạy Cậu hả? Ờ à. Dạ rồi Bye ha gán học giỏi nha con Dạ Chấm ra ngoài cha ngoài lộ Chấm ngoài lộ Qua đây

đó chụp gì không chụp nữa ai mà vô chụp hình nó đẹp là lộn của trang ơi chụp hình cho đẹp thôi mày mày vô cắt vô gớp gớp gớp chứ không phải là gớp à, thầy ơi còn à, một bên thầy với một bên phước là để cho mấy ảnh chút nó đi mình chụp hình một cái

mình à, báo cáo cho mạnh thường à, bây giờ à, thầy đứng vô một bên bước vô bên đi rồi cái bảng rồi bước vô cho mình nè bước nó sẽ chào cho mình thầy nè chịu khó chút đi đàn ca kéo chạy mấy chụp hình mình thấy đàn ca ờ phải không bên trao bên nhận đẹp rồi đó đôi khi

cánh thương tâm còn đó quanh ta những mình rồi dẫn xe về luôn mấy con còn đó quanh ta rồi chạy về luôn rồi đó để được con leo lên chạy cánh của con đây đạp thử rồi được biết đạp không ra ra đây ra đây tháo mấy này ra từ từ rồi dắt xích tới xíu con để tháo ra

Gạt ra xíu, gạt ra xíu đi con để cho mấy bạn gạt à, ra rồi xong rồi ra ngoài mình tháo. Mỗi là cái trường à, tiểu học An Bình 2 của bạn ha. Bây giờ thầy sẽ đọc tên năm bạn rồi năm bạn nó sẽ lên đây à, nhận ha. Mỗi một lần là năm bạn. Rồi đầu tiên là bạn Phan Thu Hiền

rồi thứ hai là bạn à, Nguyễn Thị Lý Nguyễn Thị Lý Nguyễn Thị Thank you.

lớp xe nữa con lớp hai hai đi vô đi chị quay cho được rồi được rồi em ờ, quay đủ rồi để cho mấy bạn lên Hùng Anh Quốc ý là muốn vô nhóm Nguyễn Thị Diễm My không không không không không tụi em tụi em tụi nó cũng không muốn lên hình đâu

nè liêm có lên chụp hình không vậy kêu đó nó không chịu lên nó kêu rồi sao không bỏ quần tao lên tao phát chiếc xe đạp hồi chạy chạy về hơn vô đi chụp hình cái rồi ờ, hai chị nó đứng vô chụp hình bạn ờ. vậy vô đi chụp hình cái ừ hai chị đó bạn bạn của cưng đâu liêm sống lên kia kìa kìa đứng mình nên à <laughs>

Nhã chụp hình đó cho em cái nhã. Con cho ngoại coi, đi đi con. Chụp cho em cái. Để cho ngoại coi nè đó. Rồi đó đẹp rồi đó. Quá đẹp từ đầu nãy cũng sáng. Rồi đầu năm em cái tiếp. Rồi. Đi coi dẫn cho con đi. Rồi. Rồi dẫn cho cho em ra. Đó bao nhiêu? 91 rồi

ở đây cũng được trung tâm thì nó trên nguyên dâm nữa đủ rồi tao chương trình đủ rồi không biết tiền đâu còn không nữa thì nữa mày để đi trình khác không bữa nay đang sung ở đây thì con có nhiều cho nhiêu có nhiều cho nhiều đi chứ sao giờ có nhiều chơi nhiều có hai trăm em không

không ở đây toàn là thiện nguyện không à đủ hết trơn rồi người ta làm còn tới ba chương trình nữa ba chứ không phải là bữa nay không ở ờ, chụp hình hả rồi tới giờ tới anh vô với ờ. chị này vô đi hai anh đi vô đứng chụp cái đó rồi đi ừ hai chị anh đi vô đứng ừ đưa anh đi gọi chị này đi vô đứng coi vô coi vô đứng vô chụp hình coi gọi gọi gọi đứng đứng đi nè vậy nè

rồi lên xe ngồi luôn đi chị rồi đạp về luôn khỏi mi khỏi mi bây giờ bà con mình cứ đứng ờ, theo hai hàng ha nói ngoài những phần quà ra sẽ còn thêm ờ, mỗi phần quà là 100 ngàn đồng nữa ưu tiên cho những cái người mà có phiếu nha

những người có phiếu mới được nhận nha rồi, rồi cái cô này nãy nhận rồi thì giờ trả lời cho cô nè để đây nè ha rồi nè coi người nào đem thằng nãy lợi đi trả phiếu rồi nè hồi đưa đưa đưa lại sụt ra đây sụt ra đây bây giờ sụt ra đây giùm con nè chỉ có hai hàng thôi bây giờ giờ dồn qua đi dồn qua bên đây nè dồn qua hai hàng thôi rồi hàng này giữ nguyên nè đây theo con nè

bà bà qua đây nè bà đi đi đi con rồi bà đứng ở đây nè rồi đứng đây nè ha rồi bà đứng đây kế bên luôn nè rồi đứng đây rồi cô nè cái hàng này là em không có phát nha em chỉ phát hai hàng này nha ai dồn ra thì em sẽ phát chỉ phát hai hàng này thôi nha rồi dồn dồn dồn ra làm sao dồn ra làm sao xếp hàng giùm em

rồi chắc mình rồi mất chưa đưa cho cô tiên này này mất đưa cho cô tiên rồi tôi đi rồi ừ. bây giờ um, alo alo bà con bây giờ đáng lẽ ra, là mỗi một phần quà của bà con nhà mình là chỉ có 10 à, ký gạo và một thùng mì thôi nhưng mà nhìn thấy à, hoàn cảnh sống ở đây à, cả đoàn cùng bàn lên với nhau lại à, cái chú chú này tên gì quên rồi tính chú tính một mình chú là phát tâm cho

3 triệu đồng còn phần còn lại là cả đoàn hùng lại với nhau cho đủ 6, 6 triệu mốt để tặng bà con mỗi người 100 nghìn kèm với phần quà à mời chú tính bước ra trước cho bà con nhìn để cảm ơn các coi nè ngồi đi cô ơi bước ra bước ra đây <laughs> cho mấy đứa chụp hình coi một một cái đi nè đây chú này là chú đã phát tâm cho bà con uh, triệu đồng như bà con uh, vỗ tay quan nghênh chú tính đi coi rồi cảm ơn bà con rất là nhiều

khác đi mình bây giờ bây giờ mình bắt đầu mình phát nha bà con mình nhận được rồi đó lấy rồi là lấy tiền ra luôn chú ơi thu mới đưa quà rồi rồi rồi để đi để đi bên con tụi con biết cái này của ai đó bây giờ cái này đúng rồi đó em lấy phiếu em đưa tiền mày lấy phiếu mày đưa tiền luôn rồi đó phiếu đưa tiền rồi đưa quà qua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

em hãy quên em

à, kinh tẻ qua đây nè à, qua đây đi nè qua đây qua đây qua đây rồi các em học sinh hồi nãy tự đi anh tự tự đi ai cũng có bạn đừng có gấp tội tội đừng có xiên có gì gấp hết trơn này mình đâu có bằng hết trơn mấy cô để cho nó tính ăn bắp từ tao để bắp gấp hết mệt Rồi rồi qua đây luôn. Em đi nè.

Muốn mãi ta cũng xoay tay mà rồi thôi vậy một lần nữa Phước xin à, kính chào các cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân ha đã à, hỗ trợ cho cái à, chương trình ngày hôm nay và tiếp theo tập kế tiếp sẽ là vào ngày 24 tây tháng 8 này tại Ủa 24 là ở đâu cô? Cô quên. đâu vậy cô Tiên? 24 mình đi đó. Dạ, 24 là sẽ tiếp tục

chương trình tại uh, cờ đỏ của thành phố Cần Thơ. Dạ. Rồi. Rồi gửi lời cảm ơn luôn ha. Cảm ơn địa phương mình luôn, cảm ơn. Dạ con cảm ơn luôn.

Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn à. Tiếp tục trở lại với chương trình Chiếc xe nụ cười Đồng hành cùng các em tới trường Và hôm nay địa điểm tiếp theo, địa điểm thứ hai mà cả đoàn mình ghé Là trường tiểu học à, Đông Hiệp, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ của thành phố Cần Thơ Rồi bây giờ để không mất thời gian của cô chú, anh chị à, Mình sẽ bắt đầu chương trình luôn ạ à. Của các cô chú và các mạnh thường quân gửi đến à, với các em Cô mong muốn rằng các em tiếp tục vượt khó khăn để à,

tốt rèn luyện tốt à, làm để à, các em hãy cố gắng tiếp tục à, à, hãy cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với tình cảm của các cô chú và thầy cô giáo đã dành cho các em à, nhân đây thì à, tôi cũng thay mặt cho à, tất cả các em học sinh được nhận quà ngày hôm nay gửi đến tất cả quý mạnh thường quân à, là lòng biết ơn sâu sắc nhất bây giờ bây giờ tôi xin mời là thầy hiệu trưởng

và ông Nguyễn Thắng Phước của Cần Thơ lên trao phần tiền 12 à, triệu đồng cho nhà trường để à, cái chương trình đồng hành của chúng ta xin mời thầy hiệu trưởng à, tiền trước đây là hãng lại cho cho cho chú phước và tới thùy rồi tới

xin <laughs> rồi chụp hình cho cho chị đi nha nha rồi thì mời ba em nhận cái xe đạp tại Nguyễn Thị Cẩm Giang

học giỏi hơn thầy bước lên thầy tặng những phần quà cho các em quần áo là Nguyễn Trọng Linh nè quần áo với sách vở thầy bước lên thầy tặng cho các em như này Nguyễn Trọng Phúc Lê Thị Mai Quỳnh Nguyễn Thị Kiều Quang Lê Thanh Lũy Nguyễn Văn Trọng Nguyễn Ngọc Gia Bảo Lưu Diệu Ngọc Lan dạ. Nguyễn Hoàng Khang

Liêu Thị Nhung Nguyễn Đào Ngọc Thành Phạm Tâm Phong Nguyễn Mai Bảo Nguyên Bạch Thị Cầm Ngô Thanh Hóa Quỳnh Hồ Như Lý Hứa Quỳnh Như Ngọc Lương Thị Mỹ Kiên Phan Hoàng Quân đây hai anh em mình nhận được ờ, quần áo

quần áo dạ quần áo rồi cái đó là nguyên nguyên đó vậy đó một em là nguyên một cái này đó cái nào có tên nào em thì em sẽ cho mai cái lớp khác nha có nhiều lớp á còn này lớp mấy ủa cái này là còn một size không có có để lớp rồi đi cái nào lớp <laughs> dạ.

quần áo nè đọc quần áo dạ nhận quà không cảm ơn

không cái này cái này chi vừa cái này theo khác cái này vừa là của tụi con phải không về dạ, phải không cái này có hai dạ phớt phớt vô phớt có luôn đi em ơi có chưa có chưa em em ờ, giúp cho anh một viên lớn để dạ. cho cái cái cầm cái đi dạ

đây em đây em hút giùm anh cho cô này cho bộ đồ bên đây em đây nè cho một bộ đồ bên đó đi dạ, à, cháu nó đi chương trình chương trình đó bán được ai rồi rồi của, của mình dạ nè một hai ba nè quay xuống đây con ơi cười lên vui nha học ngoan nha rồi dạ, dạ

rồi cảm ơn về chỗ nha đứa nào nó xem lại biết xem lại coi là cháu nào mà ngay trước họ lớp một mà nam nữ rồi dạ, này nữ dạ, nữa nữ nữ mà nữ mà nữ mà nữ nào nam nữa Hãy subscribe cho kênh dạ, Ghiền

你最近有没有加班？

tự đổi tự nó đổi chứ bây giờ mình không có

cũng đã xong rồi cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành và luôn luôn theo dõi cuộc hành trình của anh em tụi mình nè bye bye và hẹn gặp lại không thấy gì luôn chú

cảm ơn rồi đây nó thêm nữa nè rồi thì uh, tổng cộng là phát 50 phần quà thì quà thì uh, có nhóm của cô Tiên cũng uh, hỗ trợ phụ vô và kèm theo đó hôm trước Phước còn giữ là 4 triệu 2 với lại cô uh, à, cô Hồng Diệp Nguyễn hỗ trợ thêm uh, 100 USD thì uh, tương đương với như là 2 triệu 3 2 triệu 3 với lại 4 triệu 2 là 6 triệu rưỡi

Phước sẽ à, trao thêm mỗi phần quà là 100 ngàn đồng tương đương với 5 triệu còn 1 triệu gửi còn lại Phước sẽ cúng dường vào chùa luôn để hồi nữa dùng tiệc chay luôn xem như là trọn vẹn hết tất cả các à, quỹ của mọi người

Dạ, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ. Tiếp tục trở lại với ờ, chương trình à, chiếc xe nụ cười đồng hành cùng các em tới trường. Thì hôm nay ờ, đoàn của chúng mình tiếp tục ghé đến ờ, ấp Nhân Bình A, xã Nhân Ái, à, huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ để chuẩn bị trao những phần quà tập viết ba lô. Thì xe thì đã trao bên trường

tiểu học nhân ái 2 rồi còn bên trường tiểu học nhân ái 1 này thì à, đoàn sẽ tiếp tục trao nhưng mà về à, ba lô tập viết thôi rồi bây giờ à, chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình luôn ha

album Mai Mỹ Tiên đại diện các đơn vị nhà tài trợ lên phát biểu nhân buổi phát quà hôm nay xin trân trọng kính mời cô kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cấp chính quyền kính thưa thầy à, thích quang thạc chủ trì chùa mai xuân

giáo và các em học sinh thân mến Tôi tên Mai Mỹ Kiên xin đại diện chương trình gửi đến tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất Những chương trình thượng nguyện mùa tụ trường là một nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, những tấm lòng nhân ái đến với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay à, thực hiện chương trình là có ờ,

ông Nguyễn Thắng Phước xin giới thiệu ông Nguyễn Thắng Phước mất tiêu đề nghị chúng ta vỗ tay qua ông Nguyễn Thắng Phước đây nè sau lưng con nè sau giới thiệu à, cô à, Bùi Mỹ Nhung đại diện cho à, công ty dịch vụ Mobifone khu vực chính

chương trình của chúng ta hôm nay tặng cho các em học sinh là ba lô và tập viết à, những món quà tuy nhỏ nhưng đông đầy tình nghĩa của các cô chú và các mạnh thường quân gửi đến với các em học sinh của chúng ta à, cô mong muốn rằng các em sẽ à, à, cố gắng học giỏi học và rèn luyện đạo đức tốt và các em hãy cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với tình cảm và sự mong đợi của thầy cô giáo và tất cả các mạnh thường quân

à, nhân đây chúng tôi thay mặt à, cái chương trình và cùng các em học sinh gửi đến à, tất cả quý mạnh thường quân rồi à, lòng biết ơn sâu sắc với lại là xin cảm ơn à, chú Phước Cần Thơ hôm nay đã tặng cho các em 50 cái ba lô rất là đẹp luôn năm chục cái ba lô và đề nghị các em vỗ tay quan lên chú Phước nha cuối cùng à, giờ chúng tôi à,

đồng chí lãnh đạo địa phương, thầy cô giáo đã tiếp đón đoàn chúng tôi nhiệt tình và chú đáo đầy tình nghĩa. Xin kính chúc tất cả quý vị cô lượng an lạc, cô lượng các tường. Kính chúc các em học sinh của chúng ta luôn là vui, khỏe, học giỏi. Trân trọng cảm ơn và xin kính chào

kính thưa quý vị đại biểu à, kính thưa các nhà hảo tâm à, thay mặt cho tập thể à, cán bộ giáo viên và học sinh trường tiểu học nhé một xin gửi tới các tổ chức cá nhân các nhà hảo tâm các mạnh thường quân đã dành cho nhà trường những tình cảm và việc làm cao đẹp giúp nhà trường vượt qua những khó khăn trong đào tạo giáo dục các em học sinh kính thưa quý vị đại biểu chủ tịch hồ chí minh kính nhiên đã từng nói

một năm khởi đầu từ mùa xuân đời người khởi đầu từ tuổi trẻ tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội chính vì thế mà giáo dục được xem là quốc sách hàng đầu của nước ta và vì lợi ích 10 năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người ngày hôm nay giáo dục không còn là nhiệm vụ của các em mà là nhiệm vụ chung của toàn xã hội công cuộc xã hội hóa giáo dục được bắt đầu từ khắp mọi miền đất nước

cũng bắt đầu xuất hiện hàng triệu tấm lòng hảo tâm cùng chung tay góp sức vì thế hệ trẻ kính thưa quý vị đại biểu trước thềm năm học 2020 2021 trường tiểu học nhớ một lại vinh dự đón nhận một tấm đồng quan từ một tình cảm đặc biệt của các nhà hảo tâm đến giao cho mỗi em học sinh trong trường một món quà đầy ý nghĩa

những món quà quý giá này không những giúp các em học sinh giảm bớt khó khăn, an tâm học tập mà còn tạo ra không khí học tập sôi nổi trong học sinh toàn trường và khơi dậy cho các em học sinh lòng yêu thương con người, bạn bè và nhân rộng hơn nữa những tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Các em học sinh thân mến, trường chúng ta khi đang còn gặp

nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng trong những năm qua chúng ta đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào đã sớm chiếm được lòng tin yêu và cảm ơn của các bậc phụ huynh và nhiều thế hệ học sinh thầy mong muốn các em trước hết không được thỏa mãn với kết quả hiện tại mà phải luôn cầu tiến nôi gương và phát huy những thành tích những phẩm chất tốt đẹp của các anh chị đi trước trên mọi mặt

từ văn hóa cư sự cho đến nề nếp thực hiện nội quy từ việc học tập sinh hoạt ở trường đến sinh hoạt ở nhà hay ở những nơi công cộng những phẩm chất đó không chỉ giúp các em có chất lượng hiệu quả học tập mà còn là vốn hành trang cần thiết cho sự thành đạt sau này các em là những người thật may mắn và tự hào được các nhà hảo tâm nhà mạnh thường quân đến trao quà cho các em những món quà rất lớn

chứa đựng tình cảm lớn đau của các cô chú với mọi em thay mặt các nhà trường thầy cô giáo và các học sinh xin chân thành cảm ơn tình cảm sâu sắc của các tổ chức cá nhân và cao thủ các trường và mong rằng nhà trường tiếp tục được sự quan tâm giúp đỡ hỗ trợ của các à, tổ chức cá nhân các bạn thường quân các nhà hảo tâm

dành tặng cho những tấm chân tình cho trường với lại những một người bạn học sinh và những người không cần được thương yêu dùng mặt che tạo là chúng ta cuối cùng là xin chúc mọi người dù là sao chúng ta chân thành cảm ơn em em mình lộn lớp

không thấy được cái gì hết

đeo vô thử rồi chú vừa không con coi mở ra giùm em nó luôn ơi liêm rồi, rồi bỏ vô bọc lại nè nè nè kéo ra kéo ra giữ cái bọc lại rồi mang vô thử ơi coi vừa không có gì thu cái dây lên sao con dây hơi rộng phải không dạ. con thu lên ha

với lại mang tới lớn luôn á nè lem bỏ vô lại dùm cho em nó lem để đem về Rồi thôi vậy một lần nữa Phước à, xin à, cảm ơn các à, mạnh thường quân, các cô chú

quý anh chị đã luôn luôn theo dõi và đồng hành đây là phần đăng ký phật tử mà nên tự đi thầy thông báo thầy cầu khi mà phật tử sẽ tặng quà thì tâm cũng xin chúc là hôm nay à, à, được cái sự chấp thuận của à, chính quyền địa phương và sự cho phép của sư

thì hôm nay có ờ, quý ờ, phật tử các nhà hoạt động từ thiện nhà tâm

còn tập yếu á và dạ, thầy rất là mong à, với à, tất cả tấm lòng à, thì à, quý phật tử nên dành à, chú có cái thời gian để mà mình có cái thời gian mình không cùng cũng lại à, anh chị đạo phật thì hôm nay những cái chương trình này thì cùng thầy cũng xin cảm nhận công đức của quý à, à, phật tử à, quý à, à, chị có lòng phát tâm để gửi những cái phần quà chia sẻ đến à, bà con phật tử à, trong cái điều kiện mà khó khăn

tuy là nó cũng ít thôi nhưng mà đó là tất cả tấm lòng ờ, của các vị đã gửi cho quý phật tử của mình à, thầy cũng xin thay mặt tại chùa à, xin cảm niệm công đức của các vị mạnh thường quân của các vị hảo à, tâm và xin chúc à, nhiều sức khỏe à, các vị cùng đồng đi được à, nhiều sức khỏe nhiều niềm vui trong cuộc sống và cũng chúc à, quý phật tử à, bồi tâm kiên cố và mình luôn luôn mình gắn bó với tâm bản Phật pháp

lấy mình tiền và cái cuộc sống của mình dạ bây giờ Phật à, thầy xin cảm ơn các bạn. à, kính thưa quý quý vị phật tử hôm nay à, chúng tôi có tới à, tham gia những chương trình à, phát quà từ thiện của chùa Mai Sơn thì à, chú Nguyễn có chú Nguyễn Thắng Phước à, chú phát tặng là tặng thêm cho mỗi bà con kèm với phần quà là một trăm ngàn xin giới thiệu chú Nguyễn Thắng Phước tức là chú phát tâm sẽ tặng cho năm chục

vị là 5 triệu đồng mỗi người 100 ngàn chúng ta nhiệt liệt vỗ ta hoan lên chú Phước đi chú Phước dạ thôi con nói đi với lại à, chú Phước à, muốn à, gửi tiền cúng dường với thầy trụ trì à, chú, chú Phước triệu rưỡi là một triệu rưỡi à, dạ chú chú Phước gửi cúng dường với thầy trụ trì là một triệu rưỡi à, thì thầy quan anh chú Phước đi quý vị

rồi bây giờ à, mình sẽ à, bắt đầu vào à, cái chương trình phát quà mọi người là một túi gạo với một phần này với cái bao thơ với chỗ anh phước chỗ anh phước nó phát tự tự phát rồi luôn khỏi bỏ bao dạ. thơ

bên đâu bên đâu ờ mấy cô chưa có đứng lên đây giùm con đi cho mấy anh chị cho mình đứng giờ bây giờ con sắp là đứng đường hàng năm hàng liêm liêm với tính vô phụ à, một hàng năm người một hàng năm người rồi xong rồi mình đưa ra té từ từ từ từ có thời gian mới mấy cô lại sắp hàng giùm con hả bây giờ bây giờ mấy cô đứng à, đứng hỏi một một gì năm người

rồi ơi ơi thuốc đây là số à, ờ, rồi ok cái này mình có thu phiếu phải không thầy dạ. có có có giờ dạ, em nào phát quà là thu phiếu mỗi một phiếu là thu nha từ từ đi đó nè

ai cũng được ai cũng được rồi cô ai cũng được hết trơn á mà rồi rồi để lên vào vào để để để lên liền nha em siêu thêm có gì cô trường cảm ơn ok cô trường rất ai đã bắt đầu lên đi đâu thôi vô rồi đây nữa thêm nữa nào rồi hai phiếu hả

hai phiếu là hai cái bột hơn hai hai trăm chưa anh hai trăm từ từ coi dạ, con có phiếu cô này cô này Ủa, cô có đi chung với ai không rồi bây giờ cô cô cấp tiền luôn đúng rồi đó hai tờ đó kẹp vô để cho ba hương luôn đi cô để cho ba hương đây dạ, chắc có lẽ phước uh, sẽ bàn giao cho chị này trao giùm luôn đi nè chị trao giùm em luôn đi cho nó lẹ rồi đó gửi luôn

thì ở cái chơi chơi chơi chơi cô từ từ từ từ mình mình từ từ Ôi, chị chị vô đứng cạnh mình chú anh chị ra ngoài cô đi ra đây em bước ra cho con nhớ nghe nhớ bao thơ đừng có lộn nha anh còn còn thích quá chưa em bước ngoài chưa mình còn bao lâu nào có biết không tôi xếp hàng luôn đi

này cô cầm tiền đi, cô cầm tiền cô thư đi. Ờ. À, thì à, tổng cộng là phát 50 phần quà thì quà thì à, có nhóm của cô Tiên cũng à, hỗ trợ phụ vô và kèm theo đó hôm trước Phước còn giữ là 4 triệu 2 với lại cô à, cô gì nè ta để coi lại cái ha

à, cô Hồng Diệp Nguyễn hỗ trợ thêm à, 100 USD thì à, tương đương với như là 2 triệu 3 2 triệu 3 với lại 4 triệu 2 là 6 triệu rưỡi Phước sẽ à, trao thêm mỗi phần quà là 100 ngàn đồng tương đương với 5 triệu còn 1 triệu rưỡi còn lại Phước sẽ cúng dường vào chùa luôn để hồi nữa dùng tiệc chay luôn xem như là trọn vẹn hết tất cả các à, quỷ của mọi người

tiệt chai một chút xíu nữa ờ, dùng luôn mấy bà có ở gần đây không ở gần tốt dạ ở dưới kia dạ cất tiền kỹ ha bà mừng không bà mừng không <laughs> cặp giò yếu ôm không nổi ôm ờ, không nổi hả dạ

bưng ra ờ, vô bạn. Nè nè con chụp cho cái không cụ này dùm cho con con. Ông cụ ơi cụ. Ở đây là mỗi ờ, phần quà sẽ là một uh, mì rồi có thêm uh, kinh với lại chai nước tương nữa. Này khổ quá cho ông không. Lại lại trứng nướng bằng hoài mang vậy. <laughs>

hai phiếu kìa hai phiếu kìa hai phiếu kìa hai phiếu kìa chụp chụp hai phiếu hai hộ cái này con hai phiếu lận thêm phiếu nữa rồi từ từ đi từ rồi chú cầm tiền đi rồi một phiếu một qua một trăm ngàn với quà rồi đang phiếu này chú bỏ tiền thử đi rồi còn đây của chú này có phiếu nữa

còn lại ờ, còn lại cái này nữa hồi nữa mình giao cho cho cho thầy á cái người ở đây á ừ giao cho thầy đó luôn cái này còn mấy trăm vậy còn còn ba phiếu hả ba phiếu nữa là còn ba phần đó đúng thì có gì hồi nữa mình bàn giao qua cho sư thầy luôn đi cho dễ đi anh à, mời sư thầy luôn đi để em gửi tiền cho sư thầy rồi bàn giao cái này qua cho thầy luôn Hãy

đây này dạ dạ trước khi ờ, giờ dùng cơm cái con ờ, mời thầy ở đây ha con trao cái này qua lời cho thầy luôn xích đây đi chị xích xích xích vô đây nè chị cho nó ờ, đỡ ồn tí xíu dạ đây nè cái này là còn dư á dạ,

dư ba phần nữa đó hồi nữa có gì ờ, ờ, thầy phát lại giùm dạ còn cái này là con ờ, gửi cúng dường cái này cũng tiền của tất cả mạnh thường quân gửi con thôi con không có ra ngàn nào hết á dạ con chỉ đi ca công thôi dạ đó là một triệu gửi nha cô chú anh chị dạ là tổng cộng là đủ hết luôn á là xong chương trình hết tất cả 5 phần 6 phần gì đó là xong hết còn dư gì con ủa con hết là con không có hả gì con lãnh rồi chưa

ủa cô tiên ơi chị tiên ơi chị tiên cô tiên ơi ủa sao bé này à, nói gì nó chưa lãnh bé này chưa có có quà phải không bây giờ ở đây con không có phần quà về cho tiền con luôn nè con không phiếu không con không có phiếu bây giờ đó đi con có phiếu hả hai trăm hai phần quà okay. rồi rồi vậy ha về tự mua quà tự mua quà anh đi ờ, ờ. còn là đi mời các vị phật tử mình bây giờ mình dùng không

rồi thôi vậy à, một lần nữa Phước xin kính chào cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân ha. Hẹn gặp lại ở à, các à, hoàn cảnh khác. Xem như là chương trình của mình kết thúc tại đây vào năm 2020. Bye bye và hẹn gặp lại. Bây giờ ăn thôi, đói rồi. Rồi, cảm ơn luôn nha thầy.